luôn hy vọng khát khao sôi sục cùng quyết chiến đại dịch dù nhiều gian nan vẫn thấy anh cười giật mình cho bao người gian lao thách thức vô hình chúng ta không một mình cùng nhau giữ đất nước yên bình chung vòng tay yêu thương việt nam ta hướng về khát vọng chiến thắng ước mơ giữ trong ánh mắt sớm đây tình yêu mãi trong tim này việt nam ta hướng tại vì cái này là nhiệm vụ của mình mà nếu mà mình không đi thì ờ, ai đi cuộc chiến này không của riêng ai hãy tiếp tục lan tỏa năng lượng chung tay hành động giữ vững niềm tin cùng nhau cùng nhau cùng nhau cùng nhau cùng nhau việt nam sẽ chiến thắng